ngôi sao trên cao là người bạn tâm giao lắng nghe anh luyện thuyên về một tình đô đắp ở chiếc bao có nghe tôi đặt tay ngọt ngào đủ biết anh si mê em nhường nào đến khi văn thơ anh giặt dào nói như một quen một rồi mà sao còn nhìn lên trên nhà rồi quay ra lại quay vào nằm chân trong vành đất sáng mai ôm từng từ nụ cười của ai đó làm con tim mong nghe như muốn khóc hòa. vắt tay